anh như thời mây nổi nhẹ nhàng em như thời sương sớm thanh quang tuyệt vời đôi ta thời thề hẹn biển trời sương thời mà lỡ đừng mây thời mà đừng lỡ anh đây thời vẫn ngóng vẫn chờ vẫn trông thời vẫn đợi đến giờ mình 教导。 tại đây thời anh giản cho ý nàng không dây thời mà buộc kiếp chàng mà đây đây đồng tiền thời không cánh mà bay không chân thời mà chạy một ngày mà nên nghĩ quan than thời thoáng thoảng bay xa mùi hương thời ngàn ngát thực là đế vương hỏi em thời những bậc kế thường hai người thời tài bộ tỏ đường mà văn lý thơ lời văn thời ai thấy cũng thừa những điều thời trau chuốt trai lơ nhất tí đời âm nhạc dân gian như một mạch ngầm âm ỉ chảy và ừ. tiếp truyền sức sống văn hóa trong những làng quê. Tiếng hát giao duyên mộc mạc mà tình tứ ừ. ý nhị, bao mái ấm gia đình đã được bắt đầu từ những đêm hát chống quân. thời cáo biệt xa về thưa cùng thời bác họ gọi về mà phân lý mình chắc sao thời trên cũng thuận tình đôi bình thời sẽ được ba sinh vẹn ý thuyền nay thời cáo biệt ra về ấm áp, cởi mở, chân tình và thật thà như hạt lúa củ khoai. Nông thôn Việt Nam ngày xưa là vậy, yên bình và thơ mộng. Những đêm trăng sáng ở đình làng bây giờ còn ai hát chống quân.